ほらクリックリリックトラックメイクおしゃれな口だンスタ手を掲げて Ờ, ok mọi người thì như từ đầu video đến giờ thì mọi người cũng đã thấy là mình đã được giải vẽ của bên ờ, một cái giải event của Black Together vẽ người cô gái game thủ và một con con mèo ở đấy nói chung là event này cũng diễn ra khá là lâu và đặc biệt là cái phần chốt giải nó cũng bất bất gọi là ba bốn ngày gì đấy nói chung là mình ngồi mình ngóng quá trời luôn mọi người và đặc biệt là mình không có ngờ là bức tranh của mình là nó đầu tiên luôn và đây chỉ là một cái video kiểu là cả sự gọi là như dễ này tới mọi người Đừng quên tham gia group cộng đồng sao nhỏ để sắp tới mình có một cái giveaway cho mọi người nhé Hẹn gặp lại Ủa sao Sao thấy mày đứng lại Hay là mày bị bị băng game à Ừ thì đó đang game đang khỏi cái quán đấu rồi đó Nó Sống rồi tôi nước cho em nước cái dầu này đi tháng 6 nha <coughs> rồi luôn cái này không phải là do wifi là sao đấy đúng rồi chị đang chuyển đổi mà u chu cha mắt đua xe cái cái lần đầu tiên mà tao được chơi PTV đời là là là là cái mắt đua xe kiểu như là con em tao làm cái trò gì đó xong cái đưa tao chơi hỏi treo không được như là cái di chuyển nó nhìn nó lạ lắm rồi đó không có quen nhưng mà giờ chơi được rồi lúc đó chị không có có không có gọi là tải được game á ờ ừ. chơi ké có hai đứa đứng thả tim ra trời ơi nó chó giữa đêm hôm nay đó thôi thôi còn một chín đứa mắt gì đây em mắt kiểu như mà mắt mấy cái mắt gần cuối xong cái tự nhiên nó mất cái cái cái là khóc hết á ừ. thiệt chứ ok rồi má bom vẫn còn vẫn còn nữa là em nên cái cách hộp gì đâu nước chỉ hả được cũng được không sao tôi chỉ không biết bộ đồ lắm kiểu như là mấy cái đứa mà kiểu đam mê mấy cái đồ của tôi thì thích cái đấy mà bà nội cha gì nó đâu nhất thiết phải cho bắt cua đó kìa à. má ơi bắt cua chơi máy tính tôi chơi không được rồi bắt chơi chơi cái này nữa ủa alo <coughs> ok vẫn còn may ít ra là vẫn còn cái cái cái cái đồ vậy đà rồi tôi không có quen được à, miếng cuối luôn á cuộc sống mà em không mấy đứa nào rất rất nhiều nhiều đi người ta còn có cơ hội tao lên đã luôn bà nội cha về biết rồi ủa chơi <laughs> tao mới làm thứ hai chưa qua được ok qua được rồi à dạ ok đó, các bạn rất cùng mình nè rồi xong bảy trên chín đứa tám trên chín đứa ấy nha rồi xong thua rồi à. bây giờ thôi chị mới là kết thúc rồi ờ chị vẫn đang không vân là nên mua cái bộ cà vồng không